nắng chiều vàng bát ngát hương thơm lặng yên em ngồi nghe tôi kể bao câu chuyện về quê hương sau lũy tre và sau cống yêu ta yêu quê hương